cơ hội bắt đáy bất động sản trước Tết Nguyên đáng. Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ sang quý 2, thị trường bất động sản sẽ có những chuyển biến tích cực. Do vậy, thời điểm trước Tết Nguyên đáng là cơ hội để nhà đầu tư bắt đáy bất động sản. Ở góc độ đầu tư, anh Nguyễn Văn Hải, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm tại Hà Nội cho rằng Thời điểm này là lúc dễ mua bất động sản hơn bao giờ hết. Trong lúc thị trường chững lại, nếu tranh thủ, người mua sẽ có nhiều lựa chọn bởi những doanh nghiệp cũng đang có những ưu đãi tốt cho người mua nhà còn các phân khúc đầu tư đang có mức giá giảm sâu. Những người đang liên tục rao bán thời điểm trước Tết Nguyên đán, phần lớn đang rất cần tiền nên dễ dàng thương thảo thêm. Anh Hải nói, theo anh Hải, những tín hiệu về động thái tháo gỡ của chính phủ, cộng thêm đầu năm 2023, râm tín dụng mới được mở sẽ giúp thị trường tăng giao dịch trở lại, cơ hội tăng giá rất cao. Anh Hải cho rằng bỏ tiền vào thị trường bất động sản lúc này là cuộc chơi của những người có sẵn tiền mặt, mục tiêu đầu tư dài hạn thay vì lướt sóng ngắn hạn như trước. Các sản phẩm được lựa chọn phải có pháp lý rõ ràng, dễ sử dụng và có mức giá hợp lý. Ông Phan Việt Hoàng, Phó Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo, sang năm 2023, khi ngân hàng có râm tín dụng mới, thì thị trường bất động sản mới có thêm các giao dịch từ những người mua nhà ở thực. Tuy nhiên, lượng giao dịch sẽ không bùng nổ vì sau những cuộc đua huy động vốn thì lãi suất cho vay mua nhà cũng tăng lên đáng kể. Ông Hoàng cho rằng năm 2023, thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi, phát triển lành mạnh, minh bạch hơn nhờ những sửa đổi về luật đất đai và động thái tháo gỡ khó khăn của chính phủ, góp phần giúp bất động sản thanh khoản trở lại, gỡ khó cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Nghiên cứu và đào tạo bất động sản, tri thức cho thịnh vượng vững bền.